Xin chào, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị Hiên ở trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay. Và các bạn thân mến, không biết là bây giờ thì à, các em đã có thể có mặt ở trong buổi phát ngày hôm nay hay chưa? Nhưng mà hiện tại thì chị đã đang có mặt ở đây cùng với các bạn rồi. Và các bạn thân mến, bây giờ sẽ là lúc mà chúng ta sẽ phải thực sự trọng tâm cho cái kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sắp tới của chúng mình, đúng không ạ? Và chúng ta đều biết rằng là một trong những cái điều, một trong những cái phần nội dung kiến thức đầu tiên mà chúng ta cần phải chuẩn bị cho cái hành trình để chinh phục cái kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sắp tới. Chắc chắn rồi, đó chính là về cái phần kiến thức các tác phẩm. Phải không nào? Và trong cái hành trình tới đây, khi mà chị Hiên đồng hành cùng với các bạn, thì các em có biết chị sẽ làm điều gì với các bạn đầu tiên không ạ? Đó là chúng ta sẽ cùng với nhau đi ôn tập về những cái tác phẩm trọng tâm trong cái chương trình trong một cái giới hạn kiến thức mà các bạn chuẩn bị sẵn sàng cho cái kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia sắp tới nhé. Vậy nên các em ơi, chị nghĩ rằng cái điều đầu tiên mà các bạn 2K5 cần phải làm ngay và luôn trong ngày hôm nay là thứ nhất, phải share cái phần phát trực tiếp này về. Và thứ hai là thả tim thật nhiều cho chị Hiên để trong hành trình sắp tới Chị Hiên chắc chắn sẽ trao đổi cùng với các bạn những cái lượng kiến thức cực kỳ trọng tâm mà các bạn có thể sử dụng cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Bây giờ thì các em đã có mặt ở đây chưa nào? Cũng đừng quên tác những người bạn của mình nhé. Bởi vì biết đâu năm nay, những cái phần mà các em tác vào trong phần phát trực tiếp này, đó sẽ là một cái cơ hội rất lớn để chúng ta cùng nắm tay nhau bước vào đại học thì sao ạ? Đúng không nào? Và cái tác phẩm ngày hôm nay là cái tác phẩm đầu tiên chị lựa chọn cho các bạn. Đó chính là một trong số những chuyện ngắn vô cùng tiêu biểu trong sự nghiệp sáng tác của nhà văn Kim Lân. Một tác phẩm cũng đã khá lâu rồi, không còn xuất hiện trong đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Một cái tác phẩm trong năm nay tiếp tục sẽ là một cái ngòi nổ lớn mà ai thì cũng mong là sẽ có thể vào tác phẩm này trong đề thi bởi vì cũng có thể là có rất là nhiều bạn cũng đang ôn tập tác phẩm này một cách thực sự rất là chăm chú. Thế thì nói đến đây các bạn cũng đã nhìn thấy năm nay có phải là chúng mình vẫn đang gọi là xếp hàng để tủ hai bài vợ không ạ? <laughs> Yên tâm, trong tiến trình sắp tới chị Hiên sẽ chia sẻ về các tác phẩm khác nữa. Nhưng mà đã nói là ôn trọng tâm là sẽ chỉ ra những vấn đề trọng tâm. Ok không nào? Đã là ôn trọng tâm thì phải chỉ ra những vấn đề trọng tâm. Nên là tác thêm những người bạn của mình vào nha. Rồi, bắt đầu nha. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Chúng mình đã sẵn sàng chưa? Chúng mình đã sẵn sàng cho cái bài học ngày hôm nay chưa? À học kỹ nhất là hai vợ à <laughs> Không biết các bạn thế nào Nhưng mà các đối thủ đang bảo là học kỹ nhất là hai vợ đây Không biết các bạn có thế không ạ <laughs> Không biết các em có thế không Rồi chúng mình ơi Các bạn sẵn sàng chưa nào Các bạn sẵn sàng chưa nào Để chị nhìn thấy những cái comment sẵn sàng của các bạn Thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau à, Đến với cái nội dung ngày hôm nay nhá Các bạn đã sẵn sàng chưa Hôm nay có vẻ là các đối thủ đã đông hơn một chút xíu rồi so với mọi hôm và hãy nhớ là trong tiến trình sắp tới thì chị Hiên sẽ ôn tập rất là nhiều về kiến thức các tác phẩm cho các bạn nhé. Bây bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu nha. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Đừng quên chia sẻ ngay về trang cá nhân của mình nhá. Rồi. À, năm nay ra vợ chồng A Phủ rồi. Ok. Sẽ ôn vợ chồng A Phủ. Nhưng mà biết đâu là ra vợ nhặt đấy chứ. Các em đang nghĩ là vợ chồng A Phủ nhưng biết đâu là vào vợ nhặt đấy chứ. À đúng rồi, Hà Nội thì ngày kia sẽ thi đề của sở đúng không em? Hy vọng là chúng ta sẽ kịp ôn tập để các bạn có thể có được một cái kỳ thi thử à, thật là sát và đạt được cái kết quả thật là tốt và biến nó trở thành một cái động lực nhá. À sáng nay em mới học kiểm tra vợ nhặt chị ơi à Ok nhất trí Rồi ạ à, đồng ý Rồi nếu như các bạn đã sẵn sàng Thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau bắt đầu nhá. Học kiến thức tác phẩm Bao giờ chúng ta cũng sẽ phải học kiến thức về tác giả Thế nhưng phần này chị Hiên sẽ chỉ nói rất rất nhanh thôi các bạn nhé Chúng ta sẽ có ở đây tác giả Kim Lân Trong chương trình ngữ văn lớp 9 chúng ta đã được học một tác phẩm của nhà văn Kim Lân Đó là chuyện ngắn làng với nhân vật ông hai Chúng ta đã từng rất ấn tượng bởi một người nông dân Mà yêu cái ngôi làng chợ giàu của mình vô cùng Đúng không ạ? Và kể cả sau khi phải đi tản cư Thì cái tình yêu dành cho làng vẫn cứ ở trong đó trong trái tim của nhân vật ông hai để rồi đến một cái thời điểm ông hai nghe về cái câu chuyện rằng làng chợ dầu theo giặc và có những cái thông tin có những cái bằng chứng xác thực thì lúc bấy giờ đã có một cái cuộc đấu tranh trong tâm lý của nhân vật này để rồi chúng ta thấy được rằng là ông hai đã đưa đến với một cái kết luận rằng làng thì yêu thật đấy nhưng mà làng đã theo tây mất rồi thì phải thù đúng không ạ để chúng ta hiểu thêm rằng có lẽ cũng chính bởi vì điều đấy mà nhà văn người Nga Elila Erembua đã từng viết rằng lòng yêu nước bắt đầu từ lòng yêu những thứ tầm thường nhất. Yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị thơm chua mát của trái lê mùa thu hay mùa cỏ thảo nguyên có hơi chiều mạnh. Đương nhiên, chúng ta nói với nhau, đó là cách mà người Nga yêu nước Nga. Còn đối với người Việt Nam, đó là hình ảnh của gì ạ? Của những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay, là hình ảnh của sáng mẹ Tào Tần, là những cái hương vị thơm thơm mùi gốc giả, dạ, rơm giả, dạ, đúng không ạ? Và chúng ta bắt gặp ở trong những cái trang viết của nhà văn Kim Lân một nhà văn nói như nhà văn Nguyên Hồng thì đây là một cái nhà văn nguyện một lòng đi về với đất với người, với thuần hậu nguyên thủy của cuộc sống nông thôn. Có nghĩa là trong những cái tác phẩm mà Kim Lân viết, chúng ta thấy ở trong đó là một cái không gian làng quê, và đặc biệt đó là những cái làng quê vùng đồng bằng Bắc Bộ đúng không ạ? Thế thì hãy nhớ giúp cho chị cái điều đầu tiên về cái không gian nghệ thuật của người nghệ sĩ này nhá. Nhà văn Kim Lân. Đây ạ, à, các bạn hãy chú ý này. Kim Lân xuất hiện trên văn đàn lúc bấy giờ với tư cách là một nhà văn phong tục có phần giống với Bùi Hiền, Tô Hoài là những cái nhà văn cùng thế hệ với người nghệ sĩ này. Và xứ Kinh Bắc quê hương của nhà văn xưa nổi tiếng với những cái sinh hoạt cổ truyền à, như là thả chim, trọi gà, đánh Phật, đánh võ. Và trong cái giai đoạn đầu sáng tác thì Kim Lân đã đưa những cái điều đó vào trong những cái tác phẩm của mình. Được không nào? Giai đoạn đầu sáng tác nhà văn tự nhận rằng là chuyện của tôi thời kỳ này gần như là chuyện phong tục, chuyện mang chất giải trí nhưng không phải không có giá trị. Và những chuyện này đã ghi lại cái gì ạ? Đôi về cái đời sống sinh hoạt văn hóa của đồng quê. Các bạn có thể thấy ở đây chị Hiên có một cái phần biểu đồ Phải không nào? Các bạn có thể nhìn thấy ở đây chị có một cái biểu đồ Và đây là một cái biểu đồ mà để chúng ta có thể biết được Về cái hành trình sáng tác của nhà văn Kim Lân Trước năm 1945 Giai đoạn trước năm 1945 à, Có những cái câu chuyện viết về những cái sinh hoạt Văn hóa Như là thả chim Như là trọi gà Như là đánh vật Đấy, ví dụ như chúng ta có cái tác phẩm là Con Mã Mái Là kể về một cái trận trọi gà giữa con Mã Mái của ông Cả Chuẩn Và con Hoa Mơ của bác nhà quê Đúng không ạ? Chúng ta có thể thấy rằng là ở trong cái giai đoạn này Những cái tác phẩm của Kim Lân Nó mang trong mình một cái vẻ đẹp tỉa tót, nhàn, tản, tài, hoa Nghiêng về cái thú vui chơi có tính cách văn hóa và chính cái lối văn làm đẹp thêm cho đời với một cái lối văn thêm hương thêm hoa đã cho cuộc đời thực gì ạ vốn đã nhiều ngang trái và khổ đau thế nên sau này thì kim lân nhận thấy rằng là đương nhiên không thể nói chuyện này có hại nhưng tầm nhìn tầm tư tưởng của một nhà văn thì còn hạn chế và để rồi sau năm 1945 thì bản thân nhà văn Kim Lân đã đánh dấu cái sự chuyển mình của mình bằng việc tham gia hội văn hóa cứu quốc rồi thì tác phẩm đánh dấu cái sự chuyển biến rõ rệt của nhà văn này chính là chuyện ngắn làng mà chúng ta được học trong chương trình ngữ văn lớp 9 đấy ạ. Hãy chú ý giúp chị nhé. Có rất là nhiều người yêu quý Kim Lân Bởi vì ông ấy là một trong những cái tấm gương về ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống và chúng ta bắt gặp ở Kim Lân một cái lối viết thể hiện một cái tư tưởng, thể hiện một cái tính cách, thể hiện những cái gì ạ? Cái sự lạc quan vào cuộc đời này. Được không nào? Thế thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị một số những cái thông tin về nhà văn Kim Lân Đương nhiên là chúng ta cũng sẽ biết thêm những cái thông tin ví dụ như nói về con người của Kim Lân Thì Kim Lân là một cái tấm gương về ý chí nghị lực vươn lên trong cuộc sống này Đúng không ạ? Rồi thì Kim Lân là gì nữa nhỉ các bạn nhỉ? Kim Lân là một tấm gương về ý chí nghị lực vươn lên trong cuộc sống này Rồi thì gì nữa? À mặc dù là ông ấy chỉ học có hết bậc tiểu học thôi Thế nhưng mà rõ ràng là trường đời, cuộc sống Đã trở thành một cái trường đại học vô cùng rộng mở Để ông ấy học hỏi và kiên trì với cái sự nghiệp cầm bút của mình Kim Lân sáng tác không nhiều đâu Thế nhưng những nhắn, những cái sáng tác của người nghệ sĩ này Đều để lại những cái dấu ấn, dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc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 là một cái câu chuyện để chị tin vào tình người và dẫu trong một cái cảnh cùng cực như thế nào chỉ cần chúng ta còn niềm tin còn hy vọng còn tình người thì chúng ta sẽ có tương lai và đó sẽ là một cái tương lai tốt đẹp ở phía trước chúng ta sẽ có thể nhìn thấy con đường nó sẽ rất phù hợp với những cái câu thơ mà chị rất là thích đó chính là đừng để lạc lõng giữa mênh mông em biết không tất cả những con đường em chọn đường đi nào rồi cũng tới rạng đông. Được không ạ? Thì đấy là một số những cái chia sẻ đầu tiên nhá. Chúng ta sẽ thấy này, đây là rất là nhiều những cái thông tin về nhà văn Kim Lân. Chúng mình sẽ nói đến vợ nhặt luôn nhỉ? Cái đấy những cái thông tin mà mà về Kim Lân thì chị cho rằng là các bạn có thể tìm được ở rất là nhiều những cái nguồn tư liệu khác nhau. Kể cả là cái việc mà trên lớp các bạn học thì các bạn cũng sẽ được tiếp nhận đầy đủ với cái phần kiến thức nền rồi. Đúng chưa nào? Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá. À thì ở đây chúng mình sẽ nhìn thấy này, hoàn cảnh sáng tác của vợ nhặt Hãy nhớ ba mốc thời gian giúp chị nhá bao giờ cũng thế cứ mỗi khi học cùng các bạn là chị luôn nói với các bạn rằng là điều quan trọng nhất trong hoàn cảnh sáng tác mình phải nhớ được năm bởi vì từ năm các em sẽ suy vào cái phân kỳ lịch sử văn học là các bạn sẽ biết nó ra đời trong thời kỳ nào thời kỳ đấy có cái bối cảnh lịch sử xã hội như thế nào và nó chi phối như thế nào đến tác phẩm chứ không phải là chúng ta học theo cái kiểu là học vẹt là cứ nhớ từng tác phẩm rời rạc rời rạc rời rạc ok chưa ạ thì các bạn sẽ chú ý này năm 1945 đây là cái thời điểm mà trong những cái ngày cách mạng tháng 8 thành công thì ông Kim Lân ông ấy có viết một cái tiểu thuyết và tiểu thuyết này được gọi tên là tiểu thuyết xóm ngụ cư. Thế nhưng sau đó không may đã bị thất lạc bàn thảo. Và đến năm 1954 nhá, khi hòa bình lặp lại thì dựa vào một phần cốt truyện cũ của tiểu thuyết xóm ngụ cư, Kim Lân đã viết truyện ngắn Vợ Nhặt. Và tác phẩm này thì được in trong tập Con chó xấu xí xuất bản năm 1962. Vậy thì các bạn chú ý giúp cho chị điều này là có rất nhiều bạn hiểu lầm rằng vợ nhặt viết năm 45 là sai. Nhiều bạn hiểu lầm rằng vợ nhặt viết năm 62 cũng là sai. Chị nhắc lại một lần nữa và các bạn khắc ghi cái điều này vào trong đầu mình ngay và luôn nhá Đó là vợ nhặt được viết vào năm 1954 các em nhá Nhắc lại một lần nữa ạ Vợ nhặt được viết vào năm 1954 nhá Và dựa vào một phần cốt truyện cũ của tiểu thuyết xóm ngụ cư Hay nói cách khác là có tiền thân là tiểu thuyết xóm ngụ cư nhá Đừng bị nhầm lẫn ở những cái phần này nhá Ok chưa nào? Rất là nhiều bạn nhầm lẫn tai hại vô cùng Đấy là nhớ sai năm sáng tác Mà các em ơi chị nói rồi Quan trọng nhất trong hoàn cảnh sáng tác là năm sáng tác Được không ạ? À? Rồi xong Bây giờ đến nội dung chính của văn bản này, của chuyện này Được không ạ? À? Đương nhiên là trong văn bản trong sách giáo khoa thì không phải là toàn bộ câu chuyện Cũng có tóm tắt, cũng có gọi là gì ạ? Lược bỏ một số phần Thế nên là các bạn sẽ chú ý là trong cái văn bản này về cấu trúc phân tích Được không ạ? À? Thì về nội dung chính phân tích thì mình sẽ có phân tích về tình huống chuyện này Đây là một vấn đề quan trọng Nhưng mà vấn đề này không quan trọng bằng cái vấn đề này Đó là về nhân vật chuyện các bạn ạ Nhưng mà em ơi chị nói thật bạn nào mà đã học kiến thức nền cùng với chị Hiên rồi thì chị chị phải nói thật điều này. Đấy là các bạn sẽ cảm thấy là tình huống chuyện của vợ nhặt rất rất rất rất rất là hay luôn. Chị nói thật là như thế các bạn sẽ hiểu rằng là tại sao người ta nói rằng đây là một cái tình huống chuyện kỳ lạ Tại sao người ta nói rằng đây là một cái tình huống chuyện gì ạ? À, là một cái tình huống chuyện kỳ lạ Là một cái tình huống chuyện cảm động Là một cái tình huống chuyện éo le Các bạn sẽ giải thích được những cái này Và các bạn sẽ hiểu được bản chất về cái này Ok chưa ạ? Chú ý giúp chị nhá thì cái phần tình huống chuyện này cũng là những cái những cái phần nội dung khá là quan trọng nhưng mà chị thì chị sẽ trọng tâm hơn cho các bạn vào nhân vật chuyện và cái nhân vật ngày hôm nay chị muốn khái quát nhanh cái kiến thức cho các bạn đó là nhân vật chàng là nhân vật chính nhất trong tác phẩm vợ nhặt của nhà văn Kim Lân được không ạ? À? Có ai thích anh chàng không? Bây giờ mà chị Hiên đặt một cái câu hỏi là các bạn nữ đang xem cái buổi học ngày hôm nay cùng với chị Nếu như các em được quyền lựa chọn thì các bạn có lựa chọn anh cu chàng trở thành người yêu của mình và cái hình mẫu người chồng lý tưởng tương lai của các em sau này có phải là anh cu chàng không? hay là các em sẽ không khi mà chị đặt ra câu hỏi như thế cho các bạn học sinh ở trong lớp học của chị ấy thì các em biết là chị chị nhận được một cái câu trả lời như thế nào không các bạn ý bảo chị là ui không không không không không đâu chị ơi em không lấy anh cu chàng đâu <laughs> kiểu thế em em không có gu người yêu giống như anh cu chàng đâu bởi vì á anh cu chàng vừa xấu xí này lại còn vừa nghèo lại là dân ngụ cư lại còn dở tính nữa bao nhiêu những thứ như thế làm sao mà em em có thể chấp nhận anh ý được nhưng mà sau khi mà các bạn đi tìm hiểu về anh cu chàng rồi thì chúng ta lại thấy rằng ẩn sâu một cái con ẩn sâu đằng sau một cái con người xấu xí có có tưởng chừng như là rất là thô kệch ấy lại là một cái con người cực kỳ chu đáo và gì ạ có được những cái khát vọng hạnh phúc rất là chính đáng và chúng ta nhìn thấy được những cái vẻ đẹp ẩn sâu một cái con người xấu xí như anh cu chàng để chúng ta thêm cái niềm tin vào cuộc đời và chúng ta thấy rằng là ồ đôi khi chúng ta phán xét một người nào đấy qua những cái cảm nhận đầu tiên chưa chắc đã là đúng đúng không ạ thế thì ở đây chúng ta sẽ có nhân vật anh cu chàng khi mà nhắc đến nhân vật anh cu chàng thì các bạn cũng biết được rằng là trong vợ nhặt đó các bạn học vợ nhặt á thì các bạn sẽ thấy được một cái tiến trình phát triển trong tâm lý của những nhân vật đúng không các em thì đối với chàng sẽ có bốn chặng và bốn chặng này sẽ đánh dấu cái bước phát triển tâm lý của nhân vật này. Đó sẽ là hai lần gặp gỡ, đó sẽ là trên đường về nhà, đó sẽ là về đến nhà và đó sẽ là buổi sáng hôm sau. Được không ạ? À? à hai lần gặp gỡ trên đường về nhà, về đến nhà và buổi sáng hôm sau. Thế thì ở đây các bạn sẽ thấy nhá, chị đã khái quát bằng một cái sơ đồ như vậy về anh cu chàng cũng như là về cái diễn biến tâm lý để từ cái việc chúng ta nhìn từ những cái hành động Chúng ta thì nhìn thật từ những cái suy thay đổi trong suy nghĩ để chúng ta nhận ra được những cái vẻ đẹp trong tính cách của nhân vật này. Bây giờ trước tiên mình sẽ làm một cái điều rất là cơ bản Trước khi chúng ta muốn phân tích một cái nhân vật nhìn rõ và nhìn sâu vào cái nhân vật đấy Thì bao giờ cũng vậy Trước tiên là chúng ta sẽ phải giới thiệu chung về nhân vật cái đã Các em ơi, các bạn có còn nhớ anh cu chàng không ạ? Và không biết là ở đây các bạn đã có cái khả năng là tự tóm tắt lại tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân chưa? Bởi vì khi mà các bạn học phân tích truyện á, đặc biệt là phân tích nhân vật truyện thì một trong những cái phần kiến thức đầu tiên chúng ta cần phải chuẩn bị là chúng ta phải thực sự nắm được cái cốt truyện đó nó xảy ra với những cái tình huống như thế nào với những nhân vật như thế nào đó chúng ta phải làm chủ cái câu chuyện đó trước đã còn nếu như bây giờ các bạn đang ở đây và các bạn trả lời cho chị một cái câu hỏi rằng là em vẫn chưa thể trụ tóm tắt được cái câu chuyện vợ nhặt của nhà văn Kim Lân thì chắc chắn là các em sẽ phải xem lại các bạn sẽ phải xem lại về cái việc học của mình bởi vì trong cái trường hợp như thế là rõ ràng là các bạn không làm chủ được cái câu chuyện đấy mà không làm chủ được cái câu chuyện đấy thì đừng nghĩ đến việc phân tích được bất cứ một nhân vật nào chị nói luôn là như thế nhá rồi thế thì ở đây chúng ta thấy rằng tác phẩm vợ nhặt của nhà văn Kim Lân một câu chuyện cổ tích tình yêu kể về nhân vật anh cu chàng anh cu chàng là người như thế nào ạ? Anh cu chàng là dân ngụ cư mà chúng ta biết rằng trong cái giai đoạn lúc bấy giờ thì dân ngụ cư được coi là cái tầng lớp dưới đáy của xã hội. Đúng không nào? Và gia cảnh thì nghèo khó. Thế nên là dường như là cái nghèo là đi với cái hèn luôn đấy ạ. Được không nào? Lúc bấy giờ thì hoàn cảnh của anh là sống cùng với mẹ già đó chính là bà cụ tứ một cái người mẹ đang ở độ tuổi gần đất xa trời đúng không trong một cái căn nhà nhỏ ven sông hay nói cách khác là anh này anh ấy cũng đang mang trong mình những cái gánh nặng phải không ạ và công việc thì là gì thôi được rồi bây giờ gia cảnh thì nghèo khó rồi rồi thì là dân ngụ cư rồi thế nhưng mà bây giờ không biết là là công việc có vớt vát lại được cái gì không thì ở đây mình thấy là công việc là làm nghề gì làm nghề kéo xe bò thuê một cái công việc rất là bấp bênh đã thế lại còn có tật nói lầm bẩm một mình nữa chứ và thỉnh thoảng nhá lại còn ngẩng mặt lên trời cười hình hạch nữa các bạn ạ ngoại hình thì xấu xí được coi là sự đẽo gọt sơ sài của tạo hóa nếu như các bạn đọc toàn bộ câu chuyện này thì các bạn sẽ thấy được những cái nét miêu tả về anh cô chàng phải nói thật đúng đó là một cái sự đẽo gọt sơ sài của tạo hóa với cái mặt thì to cái lưng thì như lưng gấu được không ạ hai con mắt thì nhỏ tí được không ạ hai cái quai hàm thì bạnh ra nói chung là xấu xí được không ạ là cái sự đẽo gọt sơ sài của tạo hóa được không nào ok chưa ạ thế thì ở đây chúng ta thấy rằng là với tất cả những cái gì mà anh cu chàng có thì cái số phận ấn định cho anh ấy là anh ấy sẽ ế vợ thôi chắc chắn là như thế rồi làm gì có ai lấy được vợ trong hoàn cảnh của anh cu chàng phải không ạ làm gì có ai lấy lấy nổi được vợ trong cái hoàn cảnh của anh cô chàng hả các em Với tất cả những cái gì anh ấy có làm sao mà anh ấy lấy được vợ Đúng không ạ? Và anh ấy chính là hình ảnh tiêu biểu cho những cái người lao động nghèo Gì ạ? À? những cái người lao động ở gì ạ? Nghèo ở nông thôn trước cách mạng tháng 8 Và các bạn ơi, các bạn đều biết rằng là cái giai đoạn, cái thời điểm này á, là cái thời điểm mà nạn đói năm 1945 đang diễn ra một cái nạn đói kinh hoàng đúng không ạ từ quảng trị đến bắc kỳ hơn 2 triệu đồng bào ta chết đói một cái khung cảnh của một cái xóm ngụ cư được tái hiện trong một cái không gian của chết chóc đó là hình ảnh của những người đói đi lại giật giờ như những bóng ma đó là cái khung cảnh nhá nhem của chiều tối đó là khung cảnh không một ánh đèn ánh lửa đó là những cái cơn gió từ ngoài cánh đồng thổi vào lạnh ngăn ngắt. Và ở đầu chợ, trên cái cây gạo xù xì kia, đó là gì? Đó là âm thanh của tiếng quạ đang gào lên từng hồi thê thiết. Và hòa trong cái âm thanh của tiếng gạo, tiếng, tiếng tiếng quạ đó, một cái sự báo hiệu về chết chóc đó, đó là gì ạ? Là cái tiếng hờ khóc. Tiếng hờ khóc của những gia đình có người chết Bóng người đói thì đi lại giật giờ như những bóng ma Không khí vần lên mùi ẩm thối của rác rưởi và mùi gây của xác người Các em ơi, nếu như các bạn đã học về vợ nhặt rồi Thì chị tin là bản thân các bạn cũng đã được xem những cái hình ảnh Các bạn cũng đã có những cái hình dung về nạn đói kinh hoàng năm 1945 Khi mà nhìn cái con người, đặc biệt là những cái người lao động Việt Nam lúc bấy giờ Y hệt như những cái bộ xương di động và chúng ta thấy rằng là miền trần gian mà ngỡ như là miền địa ngục âm phủ Đúng không ạ? Với cái việc chúng ta không phân biệt được đâu là người và đâu là ma nữa Bóng tối sường như dồn đầy và chất đầy ở cái xóm ngụ cư này Và đặc biệt là với một cái hình ảnh, với một cái âm thanh của tiếng quạ gào lên từng hồi thê thiết Cộng với đó là cái gì ạ? Cộng với đó là những cái cơn gió từ cánh đồng thổi vào lạnh ngăn ngắt Thì tất cả những cái đó đã khiến cho chúng ta một cái hình dung rằng trong cái thời buổi này trong cái thời điểm lúc bây giờ chả ai người ta đi lấy vợ cái thời điểm lúc đấy cả bởi vì sao bởi vì đói quá đến thân mình đây này không biết có còn nuôi nổi hay không mà bây giờ lại còn muốn đi đèo bòng nữa đúng không ạ và vợ lúc bấy giờ thì chỉ là cái của nợ đời thôi mà với anh cu chàng với tất cả những cái điều mà chúng ta vừa nói về nhân vật này chúng ta thấy dường như nó là một cái sự cản trở đúng không ạ anh ấy không có một cái anh ấy không có một cái tiền đề gì để sẵn sàng cho cái việc lấy vợ cả ấy vậy mà không những là anh ấy lấy được vợ mà nói thật là anh ấy nhặt được vợ là một cái người vợ theo không các bạn ạ được chưa ạ thì các bạn sẽ chú ý giúp chị nhá nói về cái diễn biến tâm lý của nhân vật này diễn biến tâm lý để chúng ta nhìn ra được cái gì để chúng ta nhìn ra được tính cách để chúng ta nhìn ra được cái gì để chúng ta nhìn ra được cái vẻ đẹp tâm hồn để chúng ta nhìn ra được cái gì? Để chúng ta nhìn ra được cái phẩm chất của nhân vật Đó chính là những cái nội dung mà chúng ta sẽ đào sâu ở đây Được không nào? Suy cho cùng là làm tất cả mọi thứ để nhìn thấy vẻ đẹp mà Nhá, các bạn hãy chú ý giúp chị nhá Ok chưa nào? Và các bạn ơi, đáng lẽ là là chị Hiên sẽ muốn nói hết về nhân vật anh cu chàng cơ Thế nhưng mà ngày hôm nay thì đến 21 giờ 15 phút thì chị lại có một cái buổi học ở trong khóa nghị luận xã hội rồi. Thế nên thành ra là chị hẹn các bạn là trưa mai để chị hoàn thiện cho các bạn về nhân vật anh cu chàng được không ạ? Bởi vì là đến 21 giờ 15 là chị đã có một cái buổi học tiếp theo với các bạn trong khóa nghị luận xã hội. Và các bạn ấy cũng đang rất là mong đợi chị hôm nay là đáng lẽ là dự định là định phát cùng với các bạn vào lúc 20 giờ cơ nhưng mà chị lại có một cái lịch gấp Thế nên thành ra là phát với các bạn muộn quá Nên các em thông cảm giúp chị Rồi ngày mai chị em mình gặp nhau nhá Trưa mai chị Hiên bù nhá Được không ạ? À? Trên tinh thần thấy các bạn nhớ hẹn lịch Trưa mai tầm khoảng 12 giờ đi Nhá, trưa mai tầm khoảng 12 giờ Hoặc nếu mà các bạn à, Nếu mà các bạn mà không sắp được lịch thì chị hẹn tối mai cũng được Tối mai tầm khoảng 7 rưỡi À để chị xem, chị xem lịch tối mai xong có gì Thì chị sẽ phát trong ngày mai để hoàn thành cho các bạn Về cái dung lượng kiến thức về anh cu chàng Để cho nó liền mạch các em nhá Ok đúng rồi, em hoàn toàn có thể đăng ký khóa luyện đề để tham gia khóa học cùng với chị nhá Rồi có gì thì em cứ nhắn tin về pet nha Trên tinh thần thế nhá, ngày hôm nay các bạn nhiệt tình quá Và chị tin rằng là với cái sự chia sẻ của chị thì các bạn cũng đã có thêm những cái kiến thức về tác giả Kim Lân Cũng như có những cái định hình đầu tiên về vợ nhặt cũng như là về anh cu chàng rồi Ngày mai chị em mình sẽ lại tiếp tục cùng với nhau trong cái phần phát trực tiếp để chia sẻ về kiến thức tác phẩm, một trong những tác phẩm cực kỳ trọng tâm Đó là tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân các em nhé Còn bây giờ thì chúng mình sẽ tạm thời dừng lại tại đây nha Và chị Hiên hẹn gặp lại các bạn trong những phần phát trực tiếp sớm nhất nha Bye bye